Chào các bạn, hôm nay Linh Sang giới thiệu cho các bạn một loại mắm chay được làm từ nấm. Nước mắm chay shiitake được làm từ các nguyên liệu chính là nấm ngọt shiitake, đậu nành Nhật Bản, nước cốt thơm dứa, muối tinh khiết và đường phèn tự nhiên. Chính nhờ kết hợp những nguyên liệu độc đáo này cùng với thời gian ủ đạt chuẩn này mà nước mắm chay shiitake có hương vị rất ngon. Nước mắm cha shiitake nhãn trắng chai nhựa 525ml có thành phần nấm ngọt shiitake và đậu nành Nhật Bản, dùng ăn chay hoặc thay thế nước mắm nước tương. Nấm ngọt shiitake có trong bữa ăn hàng ngày và là bí quyết sức khỏe của người Nhật. Là nguyên liệu chế biến món chay, là gia vị không thể thiếu cho các bữa chay. Tốt cho sức khỏe. Thông tin sản phẩm. Tên sản phẩm: Nước mắm chay cao cấp shiitake 525ml, làng chài xưa. Thương hiệu: Làng chài xưa. Thành phần chính: nấm ngọt shiitake đậu nành Nhật Bản, nước cốt thơm dứa, muối tinh khiết và đường phèn tự nhiên dung tích 525ml bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh ánh nắng trực tiếp đậy nắp kín sau khi sử dụng hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất sau khi đã mở nắp thì nên sử dụng trong vòng 3 tháng để đảm bảo nguyên vẹn